ta hãy nhìn lại con đường ra tiền phương ngày chống Mỹ. Ở đây hầu như không còn nguyên vẹn dáng đồi, dáng núi, không còn màu xanh và tiếng chim, nhưng lại vẫn tồn tại con người sống với ý chí sắt đá trong tiếng gầm của bom đạn. Đó là những người lính công binh. giặc Mỹ chọn đây làm trọng điểm nhằm dìm chết con đường. Còn anh, người lính công binh, chọn đây làm nơi đối đầu với kẻ thù để giữ vững mạch sống cho con đường. Đó là sự đối chọi quyết liệt giữa cái sống và cái chết. Nhưng anh rất tin ở sức mạnh của mình bởi anh chiến đấu cho sự sống. Người chiến sĩ đi phá bom Lúc này nghĩ gì không ai biết Nhưng chỉ một dáng đi bình tĩnh ấy Cũng cho ta nhận thấy được trong anh Có đầy đủ trí minh mẫn và lòng dũng cảm Mọi lo âu lại dồn nén căng thẳng Trong từng giây phút của sự chờ đợi ở phía sau thông suốt như nó vẫn từng thông suốt trong mọi tình huống ác liệt. Bom mỗi ngày càng nhiều, cách ném bom mỗi ngày thêm xảo quyệt, bom bi chờ nổ và từng lớp mìn lá được ném chùm lên nơi có quả bom lớn chờ nổ. Cuộc chiến đấu ở đây thật thầm lặng nhưng dữ dội. Tinh thần dũng cảm, sự khôn khéo, lòng kiên trì, tất cả phải được tập hợp để chống lại kỹ thuật giết người hiện đại và thâm độc. Nhưng điều cần trước hết là lòng dũng cảm. ta hãy đọc ở đây trang nhật ký của một chiến sĩ công binh trên bến phà Long Đại. Nguyễn Đắc Điểm đã ngã xuống trên bến Long Đại đúng như tinh thần anh viết trong nhật ký. Lấy thân mình nối những nhịp cầu hay làm cọc tiêu trên ngầm cho xe qua, các chiến sĩ đã đặt sự sống của con đường lên trên mọi hy sinh. Đây chỉ là hình ảnh của một con đường tuyến lửa khu 4, nhưng có thể giúp ta thấy được người lính công binh trên tất cả mọi con đường ra tiền phương. Người chiến sĩ ấy là niềm tin của mọi người trên con đường dài đi đánh Mỹ. Niềm tin ấy rất cụ thể Gặp bất kể trở ngại nào trên con đường ta đi Ta tin người lính công binh sẽ đến với ta nhanh chóng Để mở đường cho ta qua Mở đường thắng lợi Điều đó đã trở thành truyền thống của bộ đội công binh Từ những năm tháng chống Pháp Chúng tôi muốn trở lại chút ít Với thời gian lịch sử đó của các chiến sĩ Những năm tháng ấy Buổi ban đầu chỉ là những con đường mòn trong vùng địch tạm chiếm cho những trận đánh phá giao thông của địch. Đến những chiến dịch biên giới, Hòa Bình, Hà Nam Ninh, bộ đội công binh chỉ có những cầu tre, những chiếc thuyền nan thô sơ nhưng đã đưa được hàng trung đoàn qua những dòng sông Đà, sông Thao rộng lớn. Chiến đấu trong nghèo nàn nhưng các chiến sĩ rất giàu nghị lực. Cuộc mở đường vào Tây Bắc thu đông 1952 càng mang tầm cao của ý chí chiến sĩ. Chỉ có quốc sẻng trong tay, các chiến sĩ đã mở được 5 con đường dài xuyên núi cao cho cuộc tiến công vào Sài Lương, Nghĩa Lộ. Tây Bắc chiến thắng, các chiến sĩ công binh vinh dự được nhận một phần thưởng có ý nghĩa lớn lao của Bác Hồ đó là lá cờ mở đường thắng lợi. Bác đã trao cho bộ đội công binh một nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang. Từ đó, những tấm gương mở đường anh hùng đã xuất hiện. Trên đèo cả có anh hùng phá bom Chu Văn Khâm. Trên sông Nậm Na có Phan Tư, người anh hùng phá thác. Ở Thượng Lào có anh hùng Hoàng Văn Phát, lấy thân mình giữ chân cầu cho bộ đội đuổi giặc. Bước vào Điện Biên Phủ, các chiến sĩ phải dầm mình trong mưa gió, bùn lầy, bom đạn hàng trăm ngày đêm. Đôi bàn tay rách toạc, sưng tấy, vẫn bền bỉ quay búa và núi đá. Tất cả sức chịu đựng phi thường ấy, cuối cùng để có con đường vượt đèo Pha Đin cao ngất cho cả xe pháo vào chiến dịch để có những con đường kéo pháo lên trận địa trên núi cao. Truyền thống mở đường thắng lợi đã được xây đắp nên từ ngày ấy. Không có con đường ấy, không có chiến dịch này đó là sự đánh giá cao của Bộ Chỉ huy Mặt trận với chiến sĩ công binh Điện Biên Phủ. Lúc này là Trung đoàn 151, Trung đoàn công binh chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Những ngày cuối chiến dịch, các chiến sĩ còn lập một chiến công xuất sắc ở cứ điểm đồi A1. Đài chiến thắng của đội A1 hôm nay chỉ ghi chiến công chung. Ngày ấy, cả mặt trận biết rõ một đội công binh cảm tử đã bí mật táo bạo đào xuyên vào lòng đồi một đường hầm ngay trước hàng rào của giặc để chôn vào đó một tấn thuốc nổ. Các chiến sĩ đã làm lễ tuyên thệ trước khi xuất kích. Nhiều đồng chí đã ngã xuống trong đường hầm. Những người còn lại không lùi bước. Nửa đêm rạng sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngàn cân thuốc nổ mở toang cứ điểm A1 và quân ta tổng công kích. Đó là cuộc mở đường cuối cùng cho chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. người trung đoàn trưởng trung đoàn 151 và người tư lệnh đầu tiên của bộ đội công binh, đồng chí Phạm Hoàng, không còn nữa. Còn đây là những chiến sĩ của trung đoàn 151 đã trở thành cán bộ chỉ huy của nhiều đơn vị công binh trong chống Mỹ, mở đường thắng lợi, họ xây đắp thêm cho truyền thống trong cuộc chiến đấu mới. đường đòi hỏi cao hơn những con đường không phải chỉ mở dài một hai chục cây số mà hàng trăm cây số qua núi rừng hiểm trở nhưng dụng cụ mở đường vẫn chủ yếu là cuốc sẻng nhưng cuộc chi viện cho chiến trường không cho phép chờ hết mùa mưa. Đủ loại máy bay siêu âm hiện đại đã chặn phá việc mở đường bất kể mọi thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Nhưng những con đường không thể chờ đợi hết đạn bom mới mở. Máu đã đổ nhiều, nhưng các chiến sĩ không được phép chờ đợi. Họ phải mang ý chí, sức sáng tạo, lòng kiên trì đến tột cùng để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với kẻ thù xảo quyệt, cho con đường tiến lên phía trước. mùa xuân năm 68 đến với chiến dịch đường 9. Đây là chiến dịch đầu tiên bộ đội công binh phải mở đường cho xe tăng chiến đấu. Để bảo đảm yếu tố bất ngờ, đến giờ nổ súng, trung đoàn 7 công binh mới bắt đầu hành động. Nhưng hàng chục đường ngầm đã nhanh chóng hình thành trên sông Sepol và phía tây đường 9 cho xe tăng xuất kích đánh hội san, làng vây đúng ngày giờ quy định. chiến sĩ còn phải dẫn đường cho xe tăng đột kích vào tận cứ điểm địch. Họ không có công sự và vỏ thép che chở, nhưng lúc này họ không kịp nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho thắng lợi của trận đánh. Tiêu biểu cho tinh thần đó là Bùi Ngọc Dương, người chiến sĩ công binh đã tự chặt đứt cánh tay bị thương cho khỏi vướng để tiếp tục dẫn xe tăng vào tận làng vây, đến khi kiệt sức mới chịu ngã xuống. Trong ác liệt, ta mới thấy hết tầm cao của người lính. Bùi Ngọc Dương, tên tuổi người anh hùng ấy gắn liền với chiến thắng đường 9 oanh liệt. Phòng tuyến McNamara trên đường 9 do chính lính Mỹ chấn giữ, sụp đổ. Mùa xuân năm 1971, lại 10 sư đoàn quân ngụy bị đánh tơi tả trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Không có con đường, không có chiến dịch chiến thắng. Điều đó đã được kết luận từ Điện Biên Phủ. Đến đây càng được khẳng định. đường chiến dịch là nói đến ác liệt, hy sinh. Đó là con đường địch chặt đánh quyết liệt, là con đường của bão lửa. Nhưng chính từ đó, con đường trở thành trường học lớn về tinh thần trách nhiệm đến tột cùng của người lính đối với Tổ quốc. Đây là câu chuyện nhỏ về người chiến sĩ công binh anh hùng Nguyễn Ngọc Sâm. Nguyễn Ngọc Sâm quê ở xã Mễ Sở, huyện Châu Giang, bên sông Hồng. Anh đã lăn lộn phá bom trên suốt chặng đường đất lửa khu 4 nhiều làng quê yêu quý anh Vì anh đã dũng cảm tháo gỡ bom Giải thoát cho từng cánh đồng Từng ngôi nhà, từng vườn quả Và người chiến sĩ phá bom anh dũng ấy Đã được tuyên dương anh hùng Vào Quảng Trị Trong cuộc mở đường ác liệt Anh đã ngã xuống anh Dũng Đồng đội nhớ anh nhớ một tinh thần luôn luôn quên mình vì lợi ích của nhân dân, vì thắng lợi của đất nước. Đúng như anh thường nói, khi đã phục vụ Tổ quốc phải bằng cả cuộc đời mình. Tinh thần đó cũng là của người mẹ. Bà mẹ đã dặn anh phải làm chọn nhiệm vụ đối với đất nước. Bà đã không ân hận Họ đã sống và chiến đấu như thế cho những con đường phát triển. Máu đã đổ xuống trên từng cây số, cũng có nghĩa là máu đã đổ xuống vì thắng lợi của những trận đánh. Đúng như vậy, trên bản đồ tác chiến, những vạch chỉ đỏ cho thấy rõ mỗi mạng đường hình thành một thế trận bao vây kẻ thù. Đây là mạng đường cho chiến dịch Quảng Trị mùa xuân 1972 do các trung đoàn công binh 219 225, 229, 249 và công binh trị thiên xây dựng nên. Trong nhiều đêm, những người lính công binh xúc động nhìn quân ta vào mặt trận. Các chiến sĩ không tưởng tượng được một lực lượng lớn đến hơn 1.000 xe cơ giới hơn 300 xe xích của các sư đoàn bộ binh, pháo binh, thiết giáp, hậu cần đã theo những con đường của mình để vào tập kết chiến dịch. Trận đánh lớn của năm 72 bắt đầu từ dạng sáng ngày 30 tháng 3 Giữa giờ phút này, các chiến sĩ hạ tiếp cầu phao nối đôi bờ hiểm lương và những phà tự hành đã mang thêm một cục pháo cơ động vượt cửa Tùng sang bờ Nam. Sông Bến Hải sau 18 năm bị Mỹ ngụy chia cắt, nay được người lính công binh nối lại đôi bờ Nam Bắc và cuộc vượt sông bỗng mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với các chiến sĩ dùng thuốc nổ mở tung những vệt đường mới kết hợp với những xe hút lao ra san đường cho xe tăng tiến theo. Đây là những đoạn đường đến lúc này mới được mở để nối các đường ta vào đường địch, cho xe tăng đột kích bất ngờ vào sâu chiến tuyến địch. Một cuộc mở đường sáng tạo và táo bạo trong chiến dịch. Động Toàn, Tân Lâm và nhiều cứ điểm quan trọng đã bị tiêu diệt quân ta làm chủ cả thành cổ Quảng Trị. Những chiến sĩ công binh tự hào đã góp phần dựng nên chiến thắng lịch sử trên đất Quảng Trị. Giữa giờ phút này, nhìn lá cờ chiến thắng đồng đội cắm lên các vị trí địch phải chăng anh chiến sĩ công binh như thấy đó cũng là lá cờ mở đường thắng lợi của mình? Và cũng có thể anh sẽ còn có cảm xúc mạnh mẽ khi anh thấy dấu tích chiến bại của Mỹ ngụy đang phủ đầy chính những con đường anh mở cho chiến dịch. Cùng thời kỳ Quảng Trị, trên núi rừng Tây Nguyên, Trung đoàn 7 công binh đã bảo đảm xuất sắc cho trận đánh hiệp đồng binh chủng lớn, tiêu diệt toàn bộ khu trung tâm phòng ngự Đắc Tô Tân Cảnh. Những đơn vị công binh Đông Nam Bộ cũng bảo đảm có hiệu lực cao cho trận giải phóng thị trấn Lộc Ninh. Trên chiến trường Đông Nam Bộ, phải nói đến đường hầm Củ Chi mà các chiến sĩ công binh cùng nhân dân Củ Chi anh hùng đã có kỳ công xây nên. Với đường hầm kỳ diệu, Củ Chi đã đứng hiên ngang đối mặt với kẻ thù ngay sát cạnh Sài Gòn trong suốt cuộc chiến tranh. Cuộc chiến đấu xuất sắc của lực lượng công binh khu 5 Nam Bộ là đánh phá giao thông địch. Hàng ngàn xe và tàu thuyền quân sự của Mỹ Ngụy đã bị phá hủy. Trên những con đường, những dòng sông nổi lên những đơn vị công binh anh hùng như đại đội công binh Hải Vân trên đèo Hải Vân nổi tiếng. Đại đội đã chốt trên đỉnh đèo heo hút ấy, súng xa nhân dân, bốn bề là quân thù, mặc áo vá, ăn độn củ rừng. Nhưng đã bám trụ đánh địch suốt 6 năm, phá hủy hơn 400 đầu tàu và toa xe lửa, hơn 600 xe quân sự, nhiều lần cắt đứt đường đèo hàng chục ngày. Cuộc sống và chiến công ấy đã khiến đại đội hai lần được tuyên dương anh hùng. Đại đội công binh Hải Vân xứng đáng là niềm tự hào chung của các chiến sĩ công binh trên đất miền Nam bất khuất. Cùng với miền Nam, miền Bắc cũng đang chiến đấu quyết liệt chống lại một cuộc phong tỏa độc ác của giặc Mỹ cả trên đường bộ và đường biển. Đây là những loại bom mìn từ trường mới nhất giặc Mỹ đã dùng trong cuộc phong tỏa và nhiều chiến sĩ đã hy sinh bởi sự cấu tạo nổ tinh vi của chúng. Giặc Mỹ đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện các kỹ thuật giết người hiện đại, nhưng chúng ta không khoanh tay bất lực. Bằng mọi cách, chiến sĩ công binh các quân khu 3, quân khu 4 và công binh hải quân đã tháo được các loại đầu nổ của bom từ trường và thủy lôi Mỹ. trí tuệ của chiến sĩ trên thực tế chiến trường kết hợp với trí tuệ của các kỹ sư công binh từng trải có sự giúp đỡ của các viện khoa học kỹ thuật trong và ngoài quân đội đã khám phá ra tất cả những gì là bí ẩn và độc ác trong những loại bom mìn mới của địch. Cuộc chiến đấu phá phong tỏa bắt đầu. Trên đường bộ, những xe máy, kể cả xe hút làm đường mang thiết bị phóng điện từ, phá nổ bom từ trường. Trên biển, hàng loạt thủy lôi đã bị những tàu tuần tiễu hải quân, kể cả tàu vận tải, đánh cá, phóng từ, quét nổ. Ở đây lại xuất hiện những chiến sĩ công binh càm tử phóng xuồng máy với tốc độ cao để kích nổ thủy lôi. Và những trai gái dân quân chỉ với những thỏi nam châm, thanh sắt vụn cũng phá nổ bom mìn ngay trên bãi biển quê hương mình. Cả vùng biển sôi động trong cuộc chiến đấu của những con người dũng cảm đầy sáng tạo. Những hàng rào thủy lôi tan vỡ, làm tan vỡ theo cả mưu đồ độc ác của giặc Mỹ, định bóp nghẹt cuộc chiến đấu của cả hai miền Nam Bắc. Biển lại đầy sức sống, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển lại trải dài tới miền Nam. năm tháng chiến đấu nối tiếp nhau và những con đường tiếp tục hòa nhập với nhau trong dãy Trường Sơn hùng vĩ. Có người lính công binh nào lại không thân thuộc và không có ít nhiều kỷ niệm sâu sắc với Trường Sơn? Có con đường nào trong Trường Sơn lúc này lại không bắt đầu từ những con đường Trường Sơn năm trước? Đây là con đường Trường Sơn từ những năm đầu tiên của thập kỷ 60 mà kẻ thù và cả những chính khách những báo chí phương Tây từ ngày ấy đã kinh ngạc và khâm phục, gọi đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Mùa khô năm 1963 những con đường mòn bắt đầu được mở rộng. Trung đoàn 98, một trung đoàn công binh chủ lực đầu tiên vào Trường Sơn, đã mở một con đường cho xe cơ giới chạy xuyên Trường Sơn, từ Nam đường 9 vào tận ngã ba Đông Dương và ngoặt xuống Đông Nam Bộ. Con đường phải qua nhiều rừng núi hiểm trở trên những vùng đất giặc chiếm đóng. Rừng như vậy, núi như vậy, nhưng dụng cụ mở đường chỉ là cuốc xẻ. Đường vào sâu, thiếu cả lương thực, thuốc men. dòng dã 3 năm đến mùa khô năm 1965 khi đường hoàn thành nhiều chiến sĩ của trung đoàn 98 không còn nữa. Những con đường Trường Sơn đã được xây nên bằng nghị lực phi thường, bằng những hy sinh lớn lao của chiến sĩ như vậy. Thank you. nhiều năm tiếp theo hàng chục vạn con người chiến sĩ công binh thanh niên sung phong công nhân và kỹ sư giao thông đã kề vai sát cánh mở tiếp những con đường trường sơn đây là tình cảm là tiếng nói của hàng trăm miền quê đối với con đường chiến đấu của tổ quốc Thank you. Đến lúc này, đường đã chạy dọc cả bên đông và bên tây Trường Sơn. Đường đã rẽ về khắp ngả Trị Thiên, khu năm, Tây Nguyên, Nam Bộ. Đường đã bảo đảm cho cuộc chiến đấu của cả hai dân tộc Lào, Campuchia, anh em. Đường chiến lược, đường chiến dịch đã nối nhau trải dài hàng chục ngàn cây số, mặc dù Mỹ Ngụy đã chút xuống hệ thống đường 2 triệu tấn bom. Sự phát triển của đường Trường Sơn đó là sự phát triển của sức mạnh chống Mỹ. Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ có một cuộc mở đường chiến đấu lớn lao, kỳ diệu như hôm nay. Sự nghiệp lớn lao nhưng con người rất bình dị. Không bao giờ các chiến sĩ nói đến những hy sinh và công lao của mình. Trong giờ phút nghỉ ngơi, chỉ là những câu chuyện đầm thắm về quê hương, về cuộc sống ngày mai đầy hy vọng đẹp. Những cô gái thanh niên sung phong từng chia sẻ với các chiến sĩ mọi gian truân trong khói lửa. Tình bạn chiến đấu son sắt khiến cuộc sống trở nên vui vẻ, đầy niềm tin. Nhân dân, người mẹ vĩ đại đã chăm sóc các chiến sĩ trong suốt cuộc chiến tranh là sức mạnh to lớn giúp họ vượt lên mọi thử thách. Những người bạn pháo cao xạ thường thu hút đạn bom về phía mình để bảo vệ những người mở đường và những đoạn đường trọng điểm. Tinh thần hy sinh vì đồng đội như thế trở thành bài học sâu sắc cho cuộc sống của người lính. đường chiến lược, đường chiến dịch đó là những con đường cụ thể. Trong tình cảm chiến sĩ, đó là con đường cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Họ đang thực hiện với hết sức mình nhiệm vụ mở đường thắng lợi Bác Hồ đã trao cho từ năm xưa. Nhớ bác, nhớ những ngày ở Việt Bắc xây dựng ngôi nhà của bác và xây dựng khu căn cứ của Trung ương Đảng, chính phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhớ từng lá thư, từng lãng hoa bác khen tặng. Nhớ bác đã luôn luôn quan tâm đến từng bước trưởng thành của đội công binh trong những tháng năm chống Mỹ. Nhớ khi bác nằm xuống, công binh còn vinh dự được tham gia xây cất nơi yên nghỉ ngàn năm của người. con đường lúc này đã lớn lên theo sự lớn mạnh của toàn quân. Có đường lớn sẽ có chiến thắng lớn. Vậy là đã 10 năm mở đường chống Mỹ. Và lúc này mùa xuân năm 1975 đang đến. Mùa xuân đến, Tây Nguyên từng ngày từng giờ trông chờ ngày giải phóng. Theo ý đồ chiến dịch, cuộc mở đường lúc đầu mang mục đích nghi binh đã khiến quân ngụy tưởng rằng hướng tấn công chính của ta sẽ là công tum pleiku và tập trung lực lượng vào đó. Nhưng thực ra, các trung đoàn công binh 7575, công binh đoàn 559, công binh các sư đoàn bộ binh lại dốc toàn lực cho việc mở đường vào Buôn Ma Thuột. Chỉ trong 3 tháng, đường chiến dịch đã hoàn thành với mạng đường Đức Lập hơn 130 cây số và mạng đường bao quanh Buôn Ma Thuột hơn 500 cây số. Mạng đường này đã giúp quân ta cơ động chia cắt địch giữa Tây Nguyên với đồng bằng khu 5, giữa Bắc và Nam Tây Nguyên và khóa chặt Buôn Ma Thuột. Đến giờ nổ súng, các bến vượt sông Serepok được mở thông sau khi tiêu diệt các căn cứ Đức Lập, Thuần Mẫn, Cẩm Ca. Vào 1 giờ sáng mùng 10 tháng 3 năm 1975, quân ta tấn công thị xã Buôn Ma Thuột. không ứng cứu nổi cho thị xã. Về một ý nghĩa nào đó, đường của ta đã cắt đứt mọi con đường của địch ở Tây Nguyên và khởi đầu cho con đường tiến về giải phóng miền Nam thân yêu. Toàn Tây Nguyên được giải phóng. Tiếp đó, trận đánh tiêu diệt toàn bộ đạo quân ngụy ở Tây Nguyên rút chạy trên đường 7 và những trận đánh giải phóng các thành phố miền Trung Sức mạnh nào đã khiến các đơn vị công binh đảm bảo được tất cả mọi yêu cầu của những cuộc tấn công thần tốc? Đó là sự nỗ lực cao nhất về kỹ thuật, là không khí mùa xuân chiến thắng, là ngày tiến về Sài Gòn đã tới gần. Giờ phút này, đứng trước Sài Gòn, Người lính nào chẳng có những nỗi niềm cảm xúc Ai không nhớ đến quê hương Đến chặng đường đã đi qua Đến trận đánh lịch sử sắp tới đường êm ả, rộn rã cuộc sống lao động. Trong đạn bom, anh vẫn mong muốn mau chóng đến ngày trở lại xây tiếp những con đường cho cuộc sống thanh bình. Hòa bình là niềm hạnh phúc của mỗi con người. những người đồng đội đã nằm lại vĩnh viễn bên những con đường khói lửa. Có người không để lại một dòng tên trong lịch sử, nhưng con đường thấm máu các đồng chí sẽ trở thành vĩnh cửu trong lịch sử và trong tâm hồn dân tộc. Ngày mai sẽ còn ác liệt nhưng khát vọng chiến thắng và hòa bình sẽ đưa anh vượt lên mọi ác liệt mới. Vẫn chỉ những con đường ngầm, những bến vượt sông như trong bất kể chiến dịch nào. Nhưng trong hôm nay, 50 lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn công binh tinh nhuệ của bộ, của đoàn 559, của các quân đoàn, quân khu đã tập trung mở đường cho 10.000 xe pháo và 20 sư đoàn tiến đánh Sài Gòn. Sức mạnh vật chất, tinh thần nâng lên gấp bội lần. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu. Những lữ đoàn Trung đoàn Công binh 7, 25, 575, 219, 279 dẫn đường và hộ tống các quân đoàn vượt qua sông ngòi, đồng lầy đầy lửa đạn từ năm hướng tổng công kích vào Sài Gòn. chỉ còn tính từng giây phút Giây phút này có ai nghĩ rằng Hà Nội, Sài Gòn chỉ có 1.700 cây số Nhưng đã phải có một cuộc mở đường 10 năm Với hơn 10.000 cây số đường đầy gian truân và những hy sinh Để cuộc chiến tranh giải phóng tiến đến ngày toàn thắng Vậy là hòa bình đã đến, nhưng hòa bình chưa trọn vẹn. Nơi này đã yên tĩnh, nhưng nơi kia chưa hề có yên tĩnh. Anh chiến sĩ công binh còn phải đi vào những vùng đất phía nam đầy mìn của giặc, mở đường cho mọi cánh đồng xanh lại. Còn phải đi mở đường cho cuộc chiến đấu đánh đuổi giặc Pol Pot ra khỏi biên giới Tây Nam và, và giúp bạn giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt vong tàn khốc. Hòa bình nhưng còn biết bao những lo toan Đó là sự lo toan cho binh chủng lớn lên Có một đội ngũ sĩ quan chỉ huy, sĩ quan kỹ thuật các cấp vững chắc toàn diện Để bảo đảm phục vụ cho một quân đội đang tiến lên chính quy hiện đại Đó là sự tập trung trí tuệ cho việc nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo kỹ thuật mới, đảm bảo cho toàn quân cơ động chiến đấu với quy mô lớn cả trên không, trên bộ, trên biển. Những năm tháng chiến đấu đã qua, nhưng những bài học quý giá vẫn tồn tại đang được suy xét, tổng kết thành những điều mới mẻ cho hôm nay. xẻ núi làm đường cơ động cho pháo binh xe tăng Lại xây công sự cho tên lửa Xây đường băng xuất kích cho máy bay Xây bến cảng cho các hạm đội Những công việc quen thuộc như trong chiến tranh Nhưng quy mô hơn, kỹ thuật hơn Bởi quân đội đã được trang bị hiện đại hơn Đất nước đã trải dài, trải rộng dựng lên từ hải đảo, ven biển đến tận núi cao của các vùng biên giới bằng cả ý chí và sắt thép. Các chiến sĩ đang xây nên những tấm lá chắn, những cánh cửa thép cho các cửa ngõ của đất nước. Theo cách nói của chiến sĩ, đây là tấm áo giáp của Tổ quốc. Theo tiếng nói chung, đây là chiến lũy bảo vệ hòa bình, độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Xây dựng đội ngũ lớn mạnh xây dựng lũy thép vững bền cho đất nước đó là con đường mới của người lính công binh hôm nay năm đã qua kể từ ngày lớp chiến sĩ công binh đầu tiên đi vào cuộc chống Pháp xâm lược. Hôm nay là ngày hội lớn mừng bộ đội công binh 40 năm, dạng dỡ tên tuổi và những gương mặt anh hùng. chiến đấu cũ gặp nhau Nhớ lại cả những cơn sốt rừng rụng tóc Những bữa thiếu ăn sót ruột gan Những đêm giá rét thiếu áo ấm Những ngày mưa rừng khủng khiếp Những trận bom thù xối xả Và những con đường vào Điện Biên Phủ Quảng Trị, Tây Nguyên, Sài Gòn ngập khói lửa Những năm tháng đã sống thật vô cùng gian truân Mà xiết bao đẹp đẽ gặp lại nhau mỗi người còn nhìn lại cách sống lương tâm trách nhiệm của chính mình đối với đất nước trong những ngày đang sống trong ngày vui lớn tổng kết 40 năm mở đường thắng lợi trong lòng mỗi người đang rộn rã một bài ca về những năm tháng không thể nào quên và chặng đường mới đang đi tới đứng trong hiện tại không thể quên quá khứ để hướng tới tương lai con đường ngang qua chiến tranh những con đường đi ra phía trước